Cơn đại dịch đầy ám ảnh mang tên Covid-19 vẫn đang từng ngày là nỗi lo sợ, nỗi đau của toàn nhân loại, trong đó có Việt Nam. Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, một phần nấm ruột trong đại gia đình hình chữ S, những ngày này đang hoàn mình trong cuộc chiến chống dịch. Và khi lệnh giãn cách được siết chặt của thành phố và cần sự tiếp sức của quân đội nhằm cố gắng đẩy lùi sự lây lan trong cộng đồng thì thật sự trong ý nghĩ nhiều người Sài Gòn đã và cần những lời thăm hỏi sẻ chia. Người Sài Gòn với tính cách muôn đời chân chất và hào phóng luôn là người anh đi tiên phong trong các phong trào thiện nguyện, nhiệt tình kêu gọi sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng, góp phần xoa dịu những nỗi đau nặng nề cho thiên tai, khó khăn. Cả nước không bao giờ quên hình ảnh người Sài Gòn với hàng ngàn chuyến xe ùn ùn chở nhu yếu phẩm chở giúp người dân miền Trung trong các cơn bão lũ. Cùng với cả nước trong những ngày đó, hình ảnh thân yêu của người Sài Gòn với những chiếc bánh chưng, mì tôm, gạo, áo quần, thuốc men, hiện kim. Nói chung tất tần tật những thứ gì mà miền Nam nghĩ rằng người miền Trung đang cần thiết. Thành phố Hồ Chí Minh lúc đó như người anh lớn với tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng san sẻ ngọt bùi để những người anh em trong cơn ngặt được vượt qua giai đoạn khó khăn của mình. Rồi khi những người nông dân trên cả nước cần được dạy cứu hàng nông sản như vải Bắc Giang, Mận Sơn La, Dưa Hấu Gia Lai thì người dân thành phố Hồ Chí Minh lại xông xáo nhiệt tình kêu gọi từng nhóm, từng đoàn xe giải cứu. Khi Đà Nẵng trong giai đoạn bùng phát, người Sài Gòn lại tiếp tế vật chất lẫn con người, phát động các phong trào như vẽ tranh, để động viên tinh thần người dân Đà Nẵng trong tâm dịch. Người Sài Gòn với sự hồn hậu cố hữu hiền như đất, luôn sẵn sàng vô tư đón nhận những người anh em từ khắp mọi miền đến đây làm ăn sinh sống và giúp đỡ. Đối xử nhiệt tình với họ không phân biệt vùng miền, tạo điều kiện để mảnh đất Sài Gòn trở thành đất lành chim đậu đúng nghĩa cho những người muốn đi xa lập nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh với tôi không phải là một phương trời nào thật xa lạ Bởi nơi đây tôi được lớn lên và sinh sống Đang có những người bà con thân yêu, bạn bè của tôi Vẫn đang từng ngày đối diện với những khó khăn của những ngày chống dịch Những ngày này chúng ta nhìn thấy rất rõ Nhìn thấy những đường phố, chợ búa, hàng quán vắng tanh mà lòng dâng lên niềm thương cảm vô cùng người anh trai tự lực tự cường ấy mạnh mẽ là thế cũng có lúc gặp phải những cơn trái gió chở trời chúa sơn lâm cũng có lúc ốm đau cũng có những cơn chở mình ê buốt như một thân thể lúc đau yếu thông thường khó tránh khỏi những lúc yếu mềm ngoại cảnh rất dễ khiến mình cảm thấy tổn thương tuổi thân nếu không nhận được những lời động viên han hỏi và đôi khi trong lúc đó người ta chỉ cần những hành động lời nói sẻ chia động viên nhau cũng sẽ như những liều thuốc bổ tiếp thêm nguồn sinh khí mới để có thể vươn mình trở dậy vậy thì sài gòn ơi xin tự tin vượt qua cuộc chiến đấu này như mảnh đất phương nam đã từng kiên cường đứng vững trong bao phong ba bão táp đồng bào cả nước vẫn đang hàng ngày lo lắng và dõi theo sài gòn trong tiếng thở dài thắt thởm qua tin tức được cập nhật mỗi ngày, giãn cách nhiều nơi trong thành phố, bệnh viện tuyến đầu, chống dịch cũng đã bắt đầu quá tải. Nhiều quận huyện đã bắt đầu có những dấu hiệu căng thẳng tột cùng. Vấn đề tối trọng không kém phần quan tâm lúc này là tất cả các bệnh viện lớn trong thành phố đang có nguy cơ cạn nguồn máu dự phòng. Những ngày này, người dân cả nước nói chung và kiều bào khắp thế giới nói riêng luôn hướng về Sài Gòn. Trong tâm thức ai ai cũng hướng nguyện mong thành phố này mau chóng lấy lại hình ảnh hoa lệ, tươi trẻ, đầy năng động của mình. Và chúng tôi tin rằng không chỉ người dân trong nước mà cả các kiều bào ta ở nước ngoài đã từng bảo bọc giúp đỡ mà chịu chịu trái tim Việt Nam đang một lòng hướng về thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh không lẻ loi trong cuộc chiến này. Dù có thể chúng ta chưa thấy những chuyến xe hàng cứu trợ nói dài, những ủng hộ vật chất có thể chưa tạo nên làn sóng lan rộng, nhưng tin rằng dân tộc Việt Nam với truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái sẽ có những động thái thiết thực hơn nữa cùng chung tay với người Sài Gòn để dìu nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này người sài gòn dù trong dịch bệnh vẫn hiên ngang đứng vững dù dịch bệnh có tăng nhưng lòng nhân ái của người sài gòn không thay đổi đôi khi còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa đâu đó vẫn có những cây atm gạo mọc lên có những bữa cơm miễn phí không đồng những cái siêu thị không đồng đầy ắp những hàng hóa những buổi bát khơm miễn phí cho người cơ nhở thiếu thốn vẫn diễn ra đều đặn những ngôi chùa trong khu cách ly đã mở rộng cho người bị cách ly và còn nhiều việc làm nghĩa tình khác nữa người sài gòn vẫn vững tin có thể đứng vững trong cơn đại dịch vẫn đủ sức để tự cứu lấy mình sài gòn ơi thương lắm